con tôi về chạy tôi tung tung cho mẹ tôi bây giờ mẹ tức là sao đúng đúng nghĩa mẹ rồi mẹ tại sao con lại ghét mẹ mẹ khóc bây giờ đây có tại sao lại ghét mẹ với mẹ mẹ có làm gì đâu mẹ cũng đi đúng nghĩa chạy sơn dùng bị bị và đúng bị đúng nghĩa Sơn Tùng bị giận mẹ À Sơn Tùng bị giận Nhưng mà Sơn Tùng xem điện thoại xong hỏng hết mất thì làm sao? Ông nội mắng đấy Mẹ Ông nội bảo là không cho Tùng xem điện thoại Xem nhiều để mắt lác à? Sao mắt lác Con ngồi con toàn nhìn nghiêng đấy Ngày đi ngày Chẳng chưa? Chẳng rồi Nhưng mà thôi cũng không được Phải để mấy hôm đã mẹ con đừng hết mẹ mẹ buồn đây mẹ buồn nhá cho mẹ buồn á thế con không yêu mẹ à không ai già thôi được rồi thế tối con ngủ một mình nhá cho mẹ ngủ một mình nữa thế mẹ ngủ một mình thì con ngủ với ai ngủ với bố à được rồi